than khóc nữa tình yêu xa mãi câu thể kỷ niệm êm ái nỗi nhớ luôn mong chờ ta về đâu em nụ hôn thắm trong vết thương có anh ôm gì biển ơi soi đá rồi cùng với em chìm đắm trong một thế gian thật mơ màng tình đến như nguồn sông êm hạnh phúc ơi vì cớ sao ngày màu phai tàn tôi xanh với giấc mộng lành tìm quên với gió trăng trên bờ soi đá rồi cũng đau cùng với em chìm đắm trong một thế gian nào vui tình ấy như màu thủy tinh mộng trắng trong vì cớ sau này duyên không thành biển sâu có sông bạc đầu ngồi em giữa đám cây xanh thủy dương 再等。